Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Ca đây Và hôm nay chúng ta sẽ uh, làm làm vừa uh, à, giải được giải bài tập Strat dạng dạng vĩ hình học uh, bài 2 nha Thì nếu các bạn thích thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần phụ tệ để mà mình uh, làm theo ý kiến của các bạn nha Giờ bắt đầu nào thì uh, bài thì uh, bài hôm nay chúng ta làm sẽ là bài uh, làm bài bài dạng bài tập dạng bài tập là dạng kiểu mà vĩ vĩ hình đấy uh, vĩ vĩ hình đấy uh, bài hai nha về trong bài hai này chúng ta chỉ làm vừa bài đó chính là bài viên gạch hoa bài hai đó chính là vĩ một viên gạch hoa uh, bài này có có ở bài này được làm bởi uh, ờ, Vận Ngũ Thanh Sơn Đà Nẵng năm 2019 nó có trong đơ này nó có trong đơ Vận Ngũ Thanh Sơn Đà Nẵng năm 2019 đấy thì giờ chúng ta sẽ làm là thì cái này bài này cũng phổ biến vào năm ngoái rồi chúng ta sẽ làm nha có lúc thì nó chỉ cũng sẽ có ngẫu nhiên cho cái uh, bài đờ mà các bạn không biết luôn nên là làm đây giờ nó các bạn có ý hình này rồi đúng không rồi nha giờ đầu tiên chúng ta thiếu cái con con con mèo strat này đây rồi các bạn nhấn vào khi nhấn vào lá cờ màu xanh à, thì cái lúc vẽ thì chúng ta chỉ có phần mở rộng nên là nhấn vô thì phần mở rộng và nhấn vô bút nhớ bút vẽ nào nhớ bút vẽ bạn giờ trước khi khi mà bắt đầu ấy là chúng ta chỉ phải xóa hết tất cả xóa xóa tất cả à, xóa cái sân nền cái này chỉ mới là phần chuẩn bị thôi rồi nhấc bút nhấc bút lên để mấy chuẩn bị để mấy phần chuẩn bị à. rồi chúng ta chỉ nói nội dung vừa kỳ bài đó là làm gì các bạn có thể đặt bao về kích thước và bao nhiêu cũng được tùy ý các bạn rồi rồi Giờ à, làm cho nó hướng vào phía đấy như vậy rồi đúng không? Cho nó cũng các bạn cũng phải làm cho nó hướng đi tới điểm ít là không y về không rồi cho nó vì ở giữa. Rồi. Giờ mình gì nói chi tiết của cái bài này nè bài biêu cạch hoa này đấy lên được tạo bởi hình vuông có cạnh 250 250 Hình bông hoa được tạo từ những hình cơ sở là những hình ngũ giác đều lồng nhau, xoay quanh tại điểm chính giữa của hình vuông. À, cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1 phần 4 độ dài à, cơ, độ dài cạnh hình vuông. Những những hình ngũ giác à, điều gờ nhau bí dân với hai hình ngũ giác đều cờ nhau. Ngũ giác nhỏ có độ dài bí hơn, độ dài cạnh ngũ giác lớn hơn là 10. Đấy. Vậy bây giờ nó nó chỉ nó nó chỉ là ví một cái một cái ờ, viên gạch hoa. Mà viên gạch hoa đó nó phải được tạo bởi hình vuông có cạnh đâu. Mà là mà là hình uh, viên gạch hoa được tạo từ hình bông hoa hình bông hoa ấy. thì bình hình bông hoa thì nó được tạo từ những uh, những hình ngũ giác ấy cũng là được gọi là những hình cơ sở là những hình ngũ giác đều lầm nhau làm hình ngũ giác mà nó to xong là có cái uh, hình ngũ giác ở bên trong nữa nhưng mà nó nhỏ kiểu như vậy ấy nên giờ nhiệm vụ của chúng chúng ta ai là vĩ năm năm vì cái bông hoa đó được tạo từ năm hình cơ sở năm hình cơ sở nhá, mà trong một trong hình cơ sở đó là nó sẽ có được tạo ra từ năm năm cái năm cái hình ngũ giác giờ chúng ta sẽ làm nè giờ đặt giờ cái phần chuẩn bị xong rồi à rồi chúng ta đặt cái túi nó nhỏ ở đây rồi giờ nó đặt bút thôi là nó sẽ tới phần mặt đầu à là lúc đó thì nó sẽ ờ, đặt bút lên tới phần giờ chúng ta chuẩn bị xong rồi giờ chúng ta sẽ tới phần vỉ thì các bạn muốn chọn bút bao và đặt kích thước bút vỉ thành bao nhiêu cũng được giờ chúng ta chỉ cho nó à, giờ đầu tiên chúng ta chỉ vỉ viên gạch à, hoa đúng không vỉ cái hình cơ sở trước là mới vỉ à, cái hình bông hoa được vỉ, rồi nên giờ nên giờ chúng ta sẽ nhấn vào nhóm khói của tôi và nhấn vào nút tạo một khói Đó, chúng ta đặt tên nó là hình cơ sở rồi nhấn ok đây hình cơ sở này đúng không và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tên là đồ dài để mà ờ, vĩ trong hình cơ sở nó có năm là à, năm cái hình được tạo bằng năm cái hình ngũ giác đều lòng nhau mà cái hình nhỏ nhỏ ấy, nhỏ này nó à, nó có độ gia cạnh bí hơn à, hình ngũ giác lớn hơn là à, 10 10 cm nên là giờ chúng ta sẽ tạo thêm biến độ dài à đó mà à, vĩ vỉ độ dài của nó đây này người ta có nói rằng Cành của hình ngũ giác đều lớn nhất Có độ dài bằng 1 phân 4 độ dài cạnh hình vuông Mà viên gạch hoa được tạo bởi hình vuông có cạnh 250 Vậy, vậy chúng ta để, để biết cạnh của hình vuông là một 250 đâu Giờ người ta có uh, ờ, cành của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1 phần 4 uh, uh, độ dài cạnh của hình vuông Vậy 1 phần 4 đúng không? vậy thì các bạn biết ấy là chúng ta sẽ trừ chia lấy ra đây là một phần bốn mà bốn phần bốn phần ấy là, là độ dài cạnh của hình vuông còn một phần là của hình của hình gì ta hình của giác lớn nhất nên là chúng ta chỉ lấy 250 chia cho 4 thì nó chỉ ra độ dài độ dài cạnh của hình cụ giác lớn nhất trong ký hình cơ sở lúc chia ra thì đã sẽ bằng 625 đúng không chúng ta chỉ đặt đồ da thành vậy rồi tiếp theo chúng đây thì cho nó lặp lại lặp lại 5 lần rồi tiên cái đó chính là chúng đây thêm một cái lặp lại 5 lần tiếp thì uh, hình cơ sở đó được tạo bởi năm cái hình ngũ giác mà các bạn biết là uh, cái hình ngũ giác ấy là chỉ được vĩ ra à, ờ, vỉ ra từ năm cạnh đúng không rồi chúng ta à, cha đã lặp lại năm lần này đỡ mấy tèo lại hơn ngủ giác và đỡ, đỡ nó vô kia lặp lại năm lần đây nữa đỡ mấy vị thêm bốn ờ, năm ký hình ngũ giác tiếp theo đỡ mấy cho nó hành hình cơ sở những hình ngũ giác đều làm nhau rồi lặp lại năm lần là, là di chuyển cỡ di chuyển đồ dài di chuyển đồ dài nha đấy mình đặt cái biến đồ dài này để mấy vị theo đồ dài nói cho nó nói là uh, những hình ngũ giác điêu cờ giao bí dân mẹ mới hai ngũ giác điêu cờ nhau ngũ giác nhỏ có độ dài bí hơn độ dài cạnh ngũ giác lớn hơn là 10 Dạ chúng ta mỗi lúc nó vẽ xong một hình hình to nhất ấy Thì chúng ta chỉ tranh đồ da giảm đi 10 Để mấy vị cái hình nhỏ hơn Nó giờ vị đây trước à lặp lại năm lần là di chuyển độ dài về xây phải thì do nó có năm cạnh ấy nên chúng ta sẽ đặt là xây phải 360 chia cho năm. đây là ngục giác đây là áp dụng trong trong cái uh, gì nè trong cái trục toán hình đa giác à đấy là lúc đó vị xong màu đấy thì chúng ta sẽ cho chúng ta sẽ cho nó giảm giảm độ dài giảm đi thay giảm đi đồ dai là âm 10 mình đã sẽ giảm đi 10 đơn vị ấy giờ chạy thử nha đấy các bạn thấy chưa thì nó đã vẽ một hình đầu tiên không à giờ tiếp theo chúng ta sẽ ờ, vẽ tiếp một vẽ một hình tiếp theo ở hướng khác nữa chúng ta chúng ta vẽ xong một hình cơ sở không giờ chúng ta sẽ vẽ tiêu năm bốn hình cơ sở nữa đỡ mẹ trở thành một cái bông hoa có có bao gồm 5 cái hình cơ sở chúng ta đặt bút à chúng ta cho nó lặp lại 5 lần là dùng lên hình cơ sở là cuối cùng cho nó sai phải là 360 chia cho 5 do hình bông hoa hình uh, hình bông hoa này ấy thì nó chỉ được tạo từ uh, nó chỉ được tạo từ 5 hình cơ sở lần nên trong đây bọn chia à, áp dụng phương pháp à, phương pháp của hình đa giác đấy lập lại năm nhân giờ chạy thử à đấy các bạn thấy chưa đấy vậy nó lại lập lại xong rồi đúng không vậy giờ hôm nay chúng ta vậy giờ chúng ta đã làm xong cái hình đa giác này rồi thì thì giờ xin chào các bạn và bye bye nha video đến đây cũng kết thúc rồi thì mình chúc các bạn làm làm được cái ba tập này nha và các bạn nhớ subscribe thích và theo dõi mình để mà mình làm thêm những video tiếp theo nha giờ xin chào các bạn và bye bye bye